Oanh tạc cơ Mỹ bay vào vùng cấm bay của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Hai oanh tạc cơ khủng của Mỹ bay vào ADIZ mà Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông giữa lúc Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận quy mô lớn. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin hôm 17 tháng 11, Mỹ đã điều động hai máy bay ném bom tầm xa B-1B Lancer vào vùng nhận diện phòng không ADIZ mà Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông – Hành động của Mỹ được cho nhằm phô trương sức mạnh quân sự, giữa lúc Hải quân Trung Quốc cùng lúc tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô lớn. Theo trang web theo dõi hàng không Aircraft Sports, hai oanh tạc cơ B-1B Lancer của không quân Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam vào sáng ngày 17 tháng 11, sau đó tiến vào ADIZ mà Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông. Cũng theo Aircraft Sports, các oanh tạc cơ của Mỹ còn thực hiện tiếp liệu trên không trong quá trình làm nhiệm vụ. Máy bay ném bom B-1B là oanh tạc cơ lớn nhất được Mỹ triển khai thực hiện các sứ mệnh sát bờ biển Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trước đó, Mỹ đã điều động dàn chiến đấu cơ và máy bay trinh sát tới sát bờ biển Trung Quốc. Theo giới quan sát, B-1B không được sử dụng để thực hiện sứ mệnh trinh sát, do đó sự xuất hiện của siêu oanh tạc cơ này cho thấy Mỹ muốn gửi đi thông điệp cảnh báo cứng rắn Nhiệm vụ của B1B được thực hiện giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa công khai chịu nhận thua trước ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Điều này khiến Bắc Kinh lo ngại về nguy cơ bùng nổ các vụ va chạm quân sự không mong muốn. Cũng theo Aircraft Sports, các máy bay ném bom của Mỹ đã bay khá gần phía đông bắc ADIZ của Đài Loan và sẽ bay vào khu vực này nếu vẫn tiếp tục hành trình như vậy. Theo quy định của luật pháp quốc tế, máy bay bay vào ADIZ sẽ phải thông báo trước cho các cơ quan chức năng liên quan trước khi tiến vào ADIZ. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản đều không công nhận tính hợp pháp của ADIZ mà Trung Quốc thiết lập ở biển Hoa Đông. Cũng trong ngày 17 tháng 11, một tiêm kích F-16 của không quân Đài Loan đã biến mất ngoài khơi thành phố Hoa Liên vào chiều cùng ngày. Cơ quan chức năng Đài Loan đang điều tra sự việc và không rõ vụ việc có liên quan tới bất cứ cuộc tập trận quân sự nào trong khu vực hay không. Trung Quốc tổ chức 4 cuộc tập trận cùng lúc. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc đang triển khai cùng lúc các cuộc diễn tập ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và Bột Hải. Giới phân tích quân sự nhận định, các cuộc tập trận là tín hiệu từ giới chức quân sự hàng đầu Trung Quốc về việc quân đội nước này có thể thực hiện những sứ mệnh chung ở nhiều mặt trận khác nhau trong cùng một thời điểm. Dù quân đội Trung Quốc không công khai thông tin về các cuộc tập trận, nhưng Cục Hải sự Trung Quốc đã ra thông báo cảnh báo cấm các tàu thuyền hoạt động ở mũi phía nam biển Hoang Hải – cho tới vùng biển gần đảo Hải Nam. Vùng cấm hoạt động bao gồm khu vực có bán kính 5 km ngoài khơi thành phố Bắc Hải, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Một khu vực khác trên Biển Đông là Vịnh Hồng Hải ở thành phố Sán Vĩ, thuộc tỉnh Quảng Đông, cũng bị hạn chế các phương tiện tàu thuyền qua lại từ sáng tới đầu giờ chiều ngày 17 tháng 11 để tiến hành huấn luyện quân sự. Nhà bình luận quân sự Hồng Kông, ông Song Jong Ping cho rằng đợt tập trận hải quân của Trung Quốc có thể gồm nội dung phóng rocket. Bán kính 5 km trong các khu vực cấm tàu thuyền qua lại cho thấy đợt tập trận muốn hướng tới thử nghiệm khả năng tấn công chính xác, ông Song chia sẻ. Cũng theo ông Song, đợt tập trận còn cho thấy quân đội Trung Quốc có thể huy động lực lượng tới nhiều khu vực trong trường hợp khẩn cấp. Những vụ va chạm quân sự bất ngờ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, và nếu như xung đột bùng nổ ở eo biển Đài Loan, tình thế có thể nhanh chóng biến thành đối đầu quân sự quy mô lớn và quân đội Trung Quốc cần có khả năng đối phó với viễn cảnh xấu như vậy, ông Song nói thêm. Ông John Branford, một chuyên gia cấp cao tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaranam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore nhận định, thông qua việc thực hiện 4 cuộc tập trận cùng một lúc, Hải quân Trung Quốc rõ ràng muốn chứng minh khả năng sẵn sàng hoạt động. Những đợt tập trận như trên sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc tiếp tục mở rộng quy mô lực lượng và phạm vi hoạt động, ông Bradford cho hay. Còn theo ông Colin Cott, nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, các cuộc tập trận của Trung Quốc được xem là phản ứng khi Bắc Kinh nhận thấy môi trường an ninh ngày càng trở nên phức tạp hơn. Từ sáng nay, hơn 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng cứu hộ đã tiến hành ngăn đập nắn dòng chảy để tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trang Ba. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động tổng lực làm đập có chiều cao 2,5 m, chiều rộng từ 7 đến 8 m, chiều dài là 15 m để ngăn sông Rào Trăng sau đó triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn ở lòng sông. Đến 18 giờ chiều nay thì công tác khơi thông nắn dòng chảy gần như đã hoàn tất. Ngày mai thì lực lượng sẽ triển khai xếp dọ đá ngăn đập nắn dòng. Chó nghiệp vụ sẽ tham gia đánh hơi tìm kiếm người mất tích. Trước đó vào hôm 12 tháng 10, nửa quả núi sạt lở đã vùi lấp lán trại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng Ba, nơi có 17 công nhân đang túc trực. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể, 12 công nhân còn lại thì vẫn đang mất tích. Những ngày qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải đối mặt với một đợt triều cường rất lớn gây nhiều thiệt hại về tài sản. Nhiều người lo ngại mới đầu mùa và diễn biến con nước đã diễn ra bất thường như vậy, thì đến cuối năm triều cường sẽ càng nguy hiểm hơn. Triều cường lên nhanh và cao đã làm vỡ đoạn đê bao của gia đình anh Nguyễn Văn Ten ở xã Tân Thiền, huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đê bao vỡ, nước tràn ngập 3.000 m2 diện tích cây giống sầu riêng của gia đình anh Ten và của hàng chục hộ dân trong ấp nước ở chuyện qua lớn khủng khiếp lớn lớn là dữ lắm lớn hôm qua là không bể đây cũng bể khác qua mấy cái bờ này tàn hết đây nên nó chịu không nổi đây là đợt chiều cường kỷ lục và cao nhất từ trước đến nay tại địa phương, làm tràn bờ bao và gây ra sạt lở ở một số xã của huyện Trợ Lách. Trong khi đó, chiều cường kết hợp với mưa lớn nhiều ngày qua đã gây ngập úng và thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của tỉnh Hậu Giang. Theo thống kê, đến nay đã có hơn 6.000 ha lúa thu đông bị ngập và ngã đổ, thiệt hại gần 65 tỷ đồng, hơn 2.500 hecta cây ăn trái bị ngập úng, thiệt hại hơn 35 tỷ đồng. Với các đô thị lớn thì đợt chiều cường đầu tháng 10 âm lịch chưa phải là lịch sử, nhưng tình trạng ngập úng thì vẫn xuất hiện trên diện rộng và kéo dài. Cái đặc thù là cái địa bàn thành phố Cần Thơ của chúng ta thì có trên là 65% là diện tích có cao trình ở cao trình đá thấp là từ 0,5 đến 1 thì đó là tổ hợp tất cả các yếu tố đó thì nó gây ra cái tình trạng ngập à, trên diện rộng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân quan trọng là do nhiều tuyến kênh rạch đóng vai trò thoát nước cho nội đô đã bị san lấp, lấn chiếm nên dễ xảy ra tình trạng ngập lụt, ứ động kéo dài. Thời gian vừa qua rất là dài, chúng ta đã không có tôn trọng quy luật tự nhiên, chúng ta lắp gần hết. Bây giờ nước nó nó, nó vào được mà nó ra không được. Thì bây giờ để khắc phục cái chuyện này là cái chuyện đã rồi, không có cách nào khắc phục được. Chỉ có cái là chúng ta hiểu quyền lực và chúng ta đừng tiếp tục lắp thêm những cái mạch máu của của à, kinh rạch ở bên trong của của nội ô của thành phố để nó thoát nước. Theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều cường đã bắt đầu rút dần, nhưng nước trên các sông, rạch vẫn còn ở mức cao. Các địa phương cần tiếp tục gia cố các tuyến đê bao trọng yếu để giảm thiểu thiệt hại trong các đợt chiều cường sắp tới.